thì có thể liên hệ em qua cái số điện thoại và Zalo em để ở phần mô tả thì em sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn quay bán đất ừ. rồi đây là cái con đường mà cái miếng đất vườn của chúng ta nó nằm ờ, trên cái con đường này nha từ đây chúng ta đi thẳng ra là ra đường DH514 là khoảng tầm 800m nha quý vị khoảng tầm 800m thôi và chúng ta sẽ đi ra chợ trường học Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa, đường DT741 thì khoảng trong tầm gần 2 km nha. Gần 2 km. Đó, thì ờ, ở đây chúng ta có đi ra khu công nghiệp Tân Bình thì cũng khoảng tầm hơn 3 km thôi. Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đó. thì à, còn đây là cái chiều và đi vào của bên trong á, thì sẽ có nhà dân ở nha nhưng mà ở đây người ta cũng ở lác đác thôi chứ cũng không có đông ừ. con đường này thì xe tải đi thoải mái nha ở đây là cái vị trí của cái à, miếng vườn em muốn giới thiệu cho quý vị ha miếng vườn này có diện tích là 7.000 mét vuông và cái có mặt tiền này á, là gần 40 mét nha chiều dài đi vào thì khoảng ờ, hơn 180 mét Ở miếng vườn này thì rất là vuông vức cái uh, hiện trạng sử dụng đất của cái miếng vườn này là trồng cây lâu năm nha đây là một cái miếng đất rất là vuông vức và bằng phẳng đường xá đi lại thì cũng rất là thuận tiện nha quý vị xe tải rồi xe hơi đi vào cái miếng vườn này thì à, rất là thoải mái trước đây thì người ta có trồng cao su nhưng mà sau này người ta cưa đi không trồng nữa thì cỏ nó mọc rất là nhiều bây giờ em sẽ mô tả quý vị à, cho quý vị về cái vị trí của cái miếng đất thì uh, miếng đất này á nó cách uh, trung tâm huyện Phú Giáo khoảng 10 km nha và cách thành phố mới Bình Dương khoảng à, tầm 30 km nha quý vị 30 km và cách thành phố Hồ Chí Minh á, Sài Gòn thì khoảng tầm 55 km ừ. khoảng 55 km và sổ sách giấy tờ của cái miếng vườn này thì là đầy đủ nha sổ đỏ báo luôn cho quý vị và các bạn giá của cái miếng đất vườn này là chủ đất đưa ra là 3 tỷ rưỡi nha quý vị 3 tỷ rưỡi và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì uh, quý vị nào mà chúng ta có muốn tìm hiểu thêm về nhiều cái miếng đất đó, ở Phú Giáo á, thì uh, có thể uh, truy cập vào kênh của em đó. thì sẽ có nhiều cái ờ, những đất khác để quý vị có thể tham khảo à, xung quanh của cái ờ, miếng đất của chúng ta đây á, là người ta trồng cao su ha trồng cao su ở đây thì à, chủ yếu là cao su thôi cái ờ, giáp lô bên kia đối diện cho quý vị thấy cây cao cao đó là có nhà ở nha quý vị có nhà ở bên đó và đi vào bên trong khoảng vài trăm mét nữa thì người ta cũng có nhà ở bên trong đó à, quý vị ờ, xem mà cái nào mà chúng ta chưa nắm rõ thì có thể alo cho em hoặc là comment ở phía bên dưới thì em sẽ giải đáp cho quý vị ha miếng đất vuông vức gần 40 mét mặt tiền đường uh, giao thông nông thôn sỏi đỏ đó, phía trước chúng ta trước đây là có một căn nhà nhưng mà người ta nay không ở nữa bỏ hoang rồi đó, bây giờ em sẽ quay cho quý vị nhìn toàn cảnh cái à, miếng đất của chúng ta đây đường rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo